như cái được biết thì cái nhà được biết thì ờ, ở phía trước kia hiện tại đang xây dựng là những căn shop house những căn nhà phố là một trệt hai lầu nha cả nhà một trệt hai lầu và hiện tại mình đang đi trong con đường này là đường D10 nha cả nhà là một trong những con đường chính của dự án Hana Garden Mill đây nha cả nhà Thái đây tổng ờ, uh, giới của nó là 20m tổng độ giới của con đường này 20m nha cả nhà sau này con đường này nó sẽ phóng thẳng vào bên kia là bên Hoàng Nghĩa và sẽ được là à, làm những dự án thứ hai tức là giai đoạn 2 của dự án Hana này đó là ở phía bên kia đây thì à, hiện tại mình đang đi tới cái trục đường này là D10 và D5 một cái nha. dự án Hana thì mình cũng có review trước đây tầm khoảng à, gần được một năm từ khoảng là tháng 6 tháng 7 năm 2020 và bây giờ đang là tháng tư thì gần được một, gần được một năm rồi cả nhà thì à, vào khoảng tháng 7 vào khoảng tháng 7 năm 2020 à, á, thì à, có làm lỡ bàn giao đất cho khách hàng thì ngày hôm đó thì mình cũng có review khá nhiều ở đây thì bây giờ cái nhà hãy theo chân mình à, đi vào những lô đất mà mình cũng đã à, vạch ra trước tức là mình đã xem trước ở trên à, sơ đồ và bây giờ mình à, chỉ việc đi vào xem lô đất thử xem là nó có là à, nó có là hố ga hay là nó có bị cái gì hay không và mình sẽ chọn ra những cái lô mà đẹp nhất cho khách hàng và giá gọi là phù hợp nhất nha cả nhà thì cả nhà hãy theo, theo chân của mình ạ Rồi, hiện tại thì à, mình đang có mặt tại ô 52 của LK16 đúng không? LK16 LK16 O52 và nằm trên trục đường D11 nha cả nhà trục đường D11 là trục đường phong à, có lộ giới là 15m với hề mỗi bên 3m rồi như à, lúc nãy là mình có đi à, dạo quanh đó thì cái nhà Thái ở đây là cơ sở hạ tầng đã được hoàn thiện đường là đường nhựa 15m với hề mỗi bên 3m với hề mỗi bên 3m nha cả nhà cây xanh cũng đã được trồng có cái hệ thống là phòng cháy chữa cháy luôn cả nhà có hệ thống phòng cháy chữa cháy luôn này cả nhà thấy không ạ à? rồi có cái ờ, hệ thống à, hạ thớ điện áp đó mà phục vụ cho bên trong à, dự án và ở đây cả nhà thấy vỉa hè này 3 mét này khá là đồng đúng không ạ rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái à, lô LK16 O52 nha cả nhà đây lô đất này của mình cho các nhà thấy ạ à. lô đất này của mình có chiều ngang là 5 m, chiều ngang 5 m, chiều sâu là 16 m và tổng diện tích là tổng diện tích là 80 m vuông nha các nhà. Thổ cư là 100% và giá bán lô này là 790 triệu. Giá bán lô này là 790 triệu nha cả nhà. Mua xây dựng liền nha. Cả nhà có thể là mua là xây dựng liền còn à, số thì à, tầm khoảng 2 tháng đến 3 tháng nữa thì chúng ta sẽ ký công chứng nha để mà ra số nha cả nhà à, vừa xây dựng thì mình nói thêm ở đây là xây dựng theo mẫu của chủ đầu tư nhưng thiết kế rất là đẹp nha cả nhà thiết kế rất đẹp và bên ngoài chúng ta sẽ xây dựng theo mẫu theo chủ đầu tư bên trong chúng ta có thể theo thiết kế theo ý của mình mình muốn thiết kế sao thì đó là do quyền của mình và ý tưởng của mình và lô đất này sẽ có cái à, móc từ vị trí này ra cả nhà móc từ vị trí này nha cả nhà nha đây cả nhà hãy, hãy hãy nhìn xuống cái chân của mình ạ à. đây vị trí này ngay chân mình đây đây mình đang quay cái camera trước nên không thể nào điều chỉnh nó tốt hơn được như vậy thì cả nhà cố gắng nhìn giúp mình nha và tới cái móc này đây cả nhà thấy ạ à, ngay cái móc này đây là 5 mét từ móc này và móc ờ, lúc nãy kia là 5 mét và đi sâu ra phía sau kia là 16 mét đó đi sâu ra phía sau 16 ờ, phía sau kia 16 mét và có 2 mét lối thoát hiểm nha cả nhà 2 mét lối thoát hiểm như vậy thì à, lô đất này so với những lô đất à, khác ở trong vị trí này thì có giá cũng rất rất là rẻ à, theo mình thì đầu tư được nha đầu tư tốt nếu khách hàng nào mua đó mà đầu tư còn nếu mà khách hàng nào mà mua ở thì có thể chọn những vị trí mà lô lúc nãy là 880 triệu á thì mình sẽ làm nhiều video về cái cái cái, cái, cái à, uh, trong cái dự án này thì hiện tại đang có 4 lô 5 lô thì à, mình sẽ làm 4 năm video để tách từng từng video ra cả nhà thấy nha và à, mình à, xin à, lực kê lại là trong này có một lô là 880 triệu nằm trên trục đường à, đơn 13 ô 54 rồi còn những lô còn lại hiện tại đây là 790 triệu nha cả nhà 790 triệu mình thông tin lại ha thông tin lại một lô lô đất này đó cả nhà nắm luôn nha thông tin lại à cả nhà nắm luôn lô đất này là lô số 52 cho các nhà Thái Lan lô số 52 LK16 thuộc dự án Hana Garden Mel à, dự án Hana Garden Mel là dự án thuộc Bắc Tân Yên thì à, thuộc xã Bình Mỹ Bắc Tân Yên à, gần với đường đô tơ tức là mặt tiền đường đô tơ 741 hướng một hướng vào cống xanh và một hướng vào thành phố mới Bình Dương và nằm liền kề với đường đô tơ 747 rất là gần với đường đô tơ 747 từ vị trí lô dự án Hana Garden Mel ra đường DT 747 chỉ tầm khoảng là 5 phút thôi nha cả nhà 5 phút thôi rồi lô đất này có diện tích là ngang 5 sâu 16 tổng diện tích là 80 mét vuông số cư 100% mua xây dựng liền và giá bán là 790 triệu 790 triệu nha cả nhà giá cực kỳ rẻ cực kỳ rẻ rồi cái nhà mà có nhu cầu mua lô đất này thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 Đó mà biết thêm thông tin chi tiết nha cả nhà Hoặc là chọn những vị trí lô đất nào Trong dự án này thì cứ alo cho mình Hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau